Hello các bạn, mình là Văn Hưng Riverside Nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình à, à tải xuống và cài đặt trình duyệt Play ha Rồi, thì để tải xuống à, trình duyệt Play á, các bạn à, à, vào cái link mà mình gửi cho các bạn nè Rồi mình à, bấm mình bấm cái đường link site google.com view tải xuống Play bấm vào rồi các bạn thấy màn hình giao diện tải xuống trình duyệt Ray miễn phí đúng không rồi các bạn kéo xuống ở đây mình có một cái video hướng dẫn là chi tiết cái cách tải xuống cho đối với uh, à, à, PC máy tính bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn hôm nay á là các bạn tải xuống và cài đặt trình duyệt Ray trên điện thoại ha ở đây cụ thể là điện thoại uh, trên uh, trình duyệt iOS rồi mình thấy có cái dòng tải xuống nè bấm tải xuống rồi nó hiện ra một cái giao diện có cái chữ download ray for android nè các bạn bấm vào đó dòng màu cam rồi sau đó các bạn thấy à, thấy cái chữ cài đặt các bạn nhìn thấy cái chữ cài đặt các bạn bấm vào chữ cài đặt đó thì nó yêu cầu là mình đăng nhập bây giờ mình bấm vào đăng nhập nè rồi để đăng nhập á, nó hỏi là email hoặc là số điện thoại của mình nhưng bây giờ mình có một cái email là văn hưng riverside mai myhân 69 là gmail.com chẳng hạn rồi mình đặt mình nhập mail mình vào sau đó mình bấm tiếp tục tiếp theo đó rồi mình nhập cái ờ, mật khẩu của ờ, mình nhập mật khẩu của cái gmail của mình ha mình bấm tiếp theo bấm tiếp theo nè các bạn bấm tiếp theo rồi ok chưa ok thì ở đây nó ghi là duyệt web tìm kiếm riêng tư an toàn bây giờ mình bấm vào mình muốn tải nó xuống mình tiếp tục là mình bấm vào tiếp tục để cài đặt cái trình duyệt này trên điện thoại của mình rồi nó kêu là để tiếp tục trước tiên hãy xác minh danh tính của bạn ý nó là nhập mật khẩu vào thì các bạn nhập mật khẩu của mình vào ha cái mật khẩu gmail của mình á rồi bây giờ mình nhập mật khẩu vào ha rồi sau khi nhập mật khẩu xong mình bấm tiếp theo Rồi, ở đây nó có nói là đã mua hàng thành công, bạn có thể bắt buộc các hoạt động sau hoàn thành xác thực. À. Rồi nó nói là các giao dịch mua hàng và lượt cài đặt ứng dụng qua Play Google Play chỉ các lượt cài đặt ứng dụng qua Google Play. Thì ở đây á các bạn à, bấm chỉ các lượt cài đặt ứng dụng qua Google Play sau đó các bạn bấm lưu được chưa các bạn nói lại nha các bạn chọn chỉ các lượt cài đặt ứng dụng qua Google Play rồi sau rồi các bạn à, bấm vào lưu rồi thì ở đây nó nói là Ray duyệt web tìm kiếm riêng tư an toàn duyệt web tìm kiếm riêng tư an toàn sẽ sớm được cài đặt trên thiết bị của bạn mình bấm ok rồi như vậy là nó ghi là chữ đã được cài đặt đó các bạn thấy không cái chữ đã được cài đặt nè rồi rồi bây giờ mình mở ứng dụng trong à, mình à, ra ngoài màn hình mình đi ra ngoài màn hình à, điện thoại của mình là mình đây các bạn nhìn thấy là nó đang tải xuống này các bạn thấy không cái biểu tượng tải xuống là nó đang tải xuống đó đó thì trong à, trong cái quá trình mà nó đang tải thì mình giới thiệu sơ blogspot com này các bạn vào đây thì à, các bạn sẽ thấy mình mình có viết một cái bài này rất là chi tiết đó thì cái à, trình duyệt Brave này á, nó là nó là một cái trình duyệt mà giống như Chrome, Cốc Cốc hoặc là Safari á. thì sự khác biệt à, so với các trình duyệt khác là ở chỗ là nó duyệt web nhanh hơn à, các cái ứng dụng khác là 8 lần và chặn được các cái tính năng tính năng quảng cáo này tránh làm phiền khi mà người dùng xem video và chặn cái quảng cáo trên các web giúp an toàn khi lướt web này ngoài ra bên cạnh đó thì Play còn trả tiền cho người à, chủ kênh YouTube blog tức là khi mà mình đăng ký một tài khoản thì à, mình à, sẽ được trả tiền trên đó khi mình coi quảng cáo hoặc là mình xuất bản bài đăng ha rồi thì Ray á, trả tiền như thế nào trả, Ray á, trả tiền cho người dùng mỗi khi mà dùng trình duyệt Ray nó trả tiền cho người phát triển nội dung khi như là YouTube và viết blog nè nó giống như là Google AdSense đó các bạn đó trả tiền cho người dùng rồi trả tiền khi mà bạn giới thiệu người dùng mới tải xuống đó các cái bước à, kiếm tiền à, với Bray ở đây mình đã hướng dẫn rất là chi tiết là bước 1 bước 2 cho tới bước 9 nó à, chi tiết à, các bạn à, vào trang văn hưng ola blogspot.com này các bạn vào xem kỹ hơn ở đây à, hướng dẫn à, rất là chi tiết từ à, việc Bray là gì này rồi bạn kiếm tiền Bray như thế nào này rồi cái cách để download này rồi hướng dẫn sử dụng này nó cách 1 cách 2 rồi thêm website vào Play Publisher Program này đó rồi thêm kênh YouTube như thế nào các bạn vào đây các bạn xem thêm nếu như mà các bạn có nhu cầu kiếm tiền với Play ha rồi thiết lập thanh toán tiền thưởng này đó rồi tổng kết thì các bạn vào trang văn hưng ola blogspot.com hướng dẫn sử dụng Play toàn tập à, để xem ha rồi thì bây giờ mình quay trở lại các bạn thấy nè cái biểu tượng này là mình đã tải về xong rồi nè bây giờ mình ra màn hình chính mình xem thử ha ra màn hình chính thì các bạn thấy nè Ray đây cái um, trình duyệt Ray của mình hiện rồi nè bây giờ mình mở trình duyệt Ray lên ok rồi rồi bây giờ thấy mới đầu các bạn thấy là bật báo cáo quyền riêng tư bấm vào bật báo cáo quyền riêng tư rồi xong rồi ở đây nó kêu là tiết kiệm dữ liệu pin rồi các kiểu mình cứ bấm tiếp theo đó xong kéo xuống mình lại bấm tiếp theo đó như vậy là các bạn à, nó ra được một cái màn hình đây thì trình theo dõi chặn quảng cáo này tiết kiệm dữ liệu này rồi thời gian tiết kiệm này được này đó thì nó ghi kỹ hết ở trên đây rồi bây giờ là mình có thể sử dụng được rồi đó à, rồi bây giờ tiếp tục đi ha bấm uh, cái nút x này tắt nó đi đó như vậy là mình có một cái trình duyệt để xài đó các bạn bây giờ nha mình giả sử mình gõ này, mình gõ à, chọn công cụ tìm kiếm mặc định như bây giờ mình chọn ví dụ là mình à, ưa thích Google thì mình chọn Google ha mình bấm lưu bấm lưu này lưu rồi bây giờ bây giờ mình à, bấm trên cái à, cái cái này á, là bây giờ nó giống như là cái tìm kiếm như là trình duyệt Chrome cốc cốc Safari vậy á các bạn bây giờ các bạn muốn gõ tìm kiếm một cái dữ liệu ở trên Google ví dụ à, các bạn à, gõ à, mình ví dụ mình tìm kiếm cái kênh uh, YouTube của Văn Hưng Riverside thử ha mình bấm này Văn Hưng Riverside Văn Hưng Riverside mình thêm chữ Ola vào nữa để dễ tìm cái kênh của mình hơn nó bấm tiếp tục các bạn thấy à, nó hiện ra bạn vừa chặn một số trình theo dõi và quảng cáo này thấy hay không cái trình duyệt này nó giúp mình chặn các cái trình quảng cáo và theo dõi ở bên thứ ba nó rất là tuyệt vời ha rồi bây giờ các bạn à, đây là một số cái video về kênh à, của mình đây đó đây là tất cả các cái kênh này là kênh của mình hết các bạn đó các bạn có thể à, xem thêm ha xem thêm rồi bây giờ mình giả sử mình vào cái trang à, à mình vào cái trang của mình thử à, mình ví dụ như vào um, tiền từ Ola về ví VNDC như thế nào đó rồi các bạn thấy rồi mình vào cái kênh Văn Hưng Riverside của mình thấy nè các cái bài viết mà hiện tại mà mình à, post sẵn là các à, video đó các cái video mà mình à, làm để hướng dẫn các bạn cái cách để kiếm tiền thì ở đây là mình có cái bài hướng dẫn cài đặt hướng dẫn tải xuống và cài đặt Ray trên máy tính đó các bạn được chưa nào đó thì đó là cái cách mà các bạn sử dụng trình duyệt Ray ngoài ra các bạn có thể đăng nhập bạn à, sử dụng bạn có thể vào bạn đăng nhập ha bạn đăng nhập à, để bình luận rồi các kiểu giống như là trên trình duyệt Chrome vậy thôi à, Văn Hưng Riverside Mai Hân đó mình thêm vào đó, xong rồi mình à, nhập phát nhập bắt buộc rồi sau khi mà mình nhập password xong rồi mình bấm tiếp theo nè đó để mình lưu tất cả các cái thông tin nó đồng bộ hóa các cái thông tin trước đó coi như là mình xong à, cái cái phần à, tải xuống và cài đặt à, và dùng cái trình duyệt Ray này rồi các bạn ạ rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe à, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại